Ok, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình, mình là Cash Devil đây Thì hôm nay mình sẽ ăn thử món gà cây phô mai nha Trời phô mai kìa anh em giờ mình ăn thử nha anh em hmm. cái sốt của nó giống như là trong mấy cái ờ, bánh kỳ bánh gà Hàn Quốc anh em cũng ngon địa chỉ mua món này mình để ở dưới phần mô tả nha đó dày với là mềm và ngon anh em nó cây cây the the đó thì sorry mình ờ, không có ăn ở quán này nha anh em Ồ có bánh gạo nè Cái này có bánh gạo nha anh em Quấn phô mai vô rồi Đó Giờ mình ăn thử bánh gạo coi ờ, nó có ngon nha đi ờ, dẻo và rất là ngon nha đối với mình thì món này chỉ hơi the the và cay xíu thôi đó như anh em cũng thấy này mấy miếng gà đây rất là bự đúng không anh em hôm mai rất là mềm dẻo béo nha thì phần này mình mua với giá 55 ngàn ừ. lắm hỏi luôn mình uh, rất là thích cái nước sốt này nha cái số nạn với cơm cũng không tệ rồi anh em đó nhưng mình có một tay nên mình ăn hơi khó nha anh em một tay mình mắc cầm à, máy quay rồi đó we oh, got him at 1M. đối với mình thì mình thấy món này cũng rất là ngon anh em anh em nên bữa nào ăn thử được rồi hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nha bye bye